cả nhà nha à, này nhận được cái loa di tính f 38 10 x cắm điện cắm lên nó có tiếng kêu vậy đó không có thấy đèn thấy gì hết rút ra ha cấm lại Đó có tiếng éo cái xong rồi đây là mình tháo ra nè bên trong nó nè phần ờ, bo công sức ha nguồn rồi bây giờ cái đèn nó không có đèn báo thì mình sẽ kiểm tra cái nó có nguồn hay không ha xem đây có à, có nguồn ra không rồi mình cắm điện vào ở đồng hồ sáng ngày trời nó hơi chói đây bốn cái trụ này nguồn ra đây à, mười tám con nha rồi ở đây có 5 v vậy năm v mười v Yeah. qua hai con diode con một hai ba ba tụ hai mốt con trụ này là không có con Yeah. đây nó tới đây đây là hai cái nguồn à, hai cái tụ nè khi nguồn nắng ra nó cho vào đây một cái tụ không to ra tiếng nha đó có coi quá hả đây thì à, đây là hai cái tụ một hai và ở đây nè mọi người thấy từ cái chỗ này là nó đưa lên đây đây là một cái cuộn dây và đây là một cái con diode còn đây cũng là một cái cuộn dây hai cuộn dây thì mình sẽ cấm điện lại nha thì cái tình trạng mà điện không ra cái tình trạng mà điện nó không ra thì à, cái à, con 7805 nó cũng có chết nhiều nha rồi ở đây là mình đang bật đang DC ha thì mình sẽ đo cái điện áp lại này qua đây đây 12V 13V ha đây 13V ha 15V thì à, cái à, cái dòng này thì điện nó ra như thế này thì cũng chưa có chuẩn lắm ha nó không có chuẩn chứ không phải là chưa chuẩn rồi ở đây đây bắt hai cái tụ này đây nó có 12 13V nè bây giờ mình bấm không thấy mình bóp lại tí nha cho thấy cái đồng hồ rồi mình đo lại chỗ này chỗ đây là nó có 10 12V này ha người nhìn đồng hồ thấy ha rồi tiếp theo cái tụ bên đây đây nó có 15V rồi ở đây nó sẽ đi qua cái cuộn dây đưa lên đây đây nó có 7V à, như lúc đầu ha để kích qua đây cho nó rồi ở trên đây ở đây thì nó có 12V nè vậy thì à, nó truyền đi qua chân này đi vào chân này này chín von này chín von nó đưa về cái cái cuộn dây này, này có 12 von vậy thì chứng tỏ là cái cuộn dây này bị đứt này, để mình đo ha đo thông mạch nha nhao nháo rồi. rồi đây là cái cuộn dây nè bắt từ đây nè cuộn dây đi qua đây à, lên nè Ủa cái này cũng dây luôn à à, cái này cuộn dây ấy, mọi người rồi đây cái chỗ này bị đứt nè đó à, giờ mình sẽ thay cái này ha đây cái mặt này ông rồi chết nguồn nè à, thì mình sẽ lấy à, ngay đây dây đợi mình tí à, đây nè mọi người nhìn đây nó bị gãy một chân rồi mình đã lấy cái lấy một cái khác rồi đây mình sẽ cắm điện lại ha đây 13V 13V 5 đây 13 qua 5 luôn ha à, thì như vậy là nó chỉ có hư cuộn dây thôi và bây giờ mình sẽ cắm dây lại cắm dây lại thử ha sẽ tạm gắn vào ha Đây lên đèn rồi, rồi sẽ mở nguồn nha à, mình sẽ lấy điện thoại nhé kết nối nha nghe chạy ha nhỏ nhỏ nè lớn nè rồi à, vậy thì à, với cái máy này thì à, rút ra cái cái máy này thì à, nó bị chết nguồn thôi ha à, chết đây nghĩa là nguồn đưa đi không được chứ không phải là chết cái phần nguồn luôn thì video của mình xin kết thúc. À, cảm ơn mọi người đã xem nha. mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi xin chào tất cả mọi người.